Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Ất Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên Lao, giờ Đinh Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại khê thủy, ngày ất mão, tức can chi tương đồng, thuộc mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại khê thủy, kỵ tuổi, kỵ dậu, đinh dậu, ngày thuộc hành thủy, khác với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, kỵ sửu, đinh dậu, kỵ mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày mão lục hợp với tuất, tam hợp với mùi và hợi thành màu cục, xung với dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân sửu, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần,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 kỵ về khởi công, động thổ, sao độc hỏa, giáo đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý ngọ mão dậu cho nên bạn đang có điểm báo dù là rất thông minh và có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng lại hay tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, thậm chí nghĩ rằng việc hợp tác với người khác chỉ mang lại cho bạn nhiều rắc rối mà thôi. Và trong ngày này với bạn tự tí cũng rất dễ đắc tội với người khác vì nói năng thiếu suy nghĩ. Bạn cần phải cẩn trọng hơn trong giao tiếp Đặc biệt là khi muốn góp ý cho ai, đừng có sử dụng những từ ngữ quá tiêu cực lại gây tổn thương cho người khác. Và may mắn là trên phương diện tài lộc của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, do có được thực thần chiếu mệnh cho nên, đối với những bạn làm nghề tự do thì có thể nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Bạn cần phải tiếp tục phát huy thế mạnh của mình hơn nữa để tiến gần hơn tới cái đích của mình đã đặt ra. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, có được tầm nhìn xa trông rộng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, không nên coi thường mọi người xung quanh. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, chú ý trong khi giao tiếp, không nên nói năng nặng lời. Từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ dễ làm mất lòng người khác. Từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Vài đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 58, số 70, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ, cho nên bạn tuổi Sửu luôn có được sự nghiêm túc và chăm chỉ làm việc, dần dần khẳng định được vị thế của mình. Và với bạn tuổi Sửu, bạn là người không ngừng cố gắng nên nhận được sự tôn trọng, trân trọng, ngưỡng mộ của đa số mọi người và có được cơ hội thăng tiến trong tương lai nữa. Bên cạnh đó, bản mệnh tuổi sửu là người tài giỏi, song thường hay sống trong thế giới riêng, không muốn chủ động tiếp xúc với người khác. Song, bạn cũng biết mối quan hệ càng ngày càng trở nên cần thiết, đặc biệt là trong thời buổi hiện tại. Vì vậy, bạn cần phải cố gắng cởi mở lòng mình hơn. Ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khác với Thổ. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia lại không được như ý muốn. Đôi bên có thể xảy ra sự tranh cãi vì một số vấn đề nào đó không thống nhất được với nhau. Tuy nhiên, sau một lần mâu thuẫn, đôi bên sẽ càng ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Vì thế mà với bạn tuổi Sửu không nên cảm thấy lo lắng hay là bi quan. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim dần khẳng định được vị thế của mình trong công việc, tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có được cơ hội được cất nhắc trong tương lai. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa hãy dùng hành động thực tế để chứng minh bạn thân mình. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên quá lo lắng hoặc là suy nghĩ bi quan. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc vợ chồng không thống nhất ý kiến được với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 46, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần thứ 6 ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu tiến triển khá thuận lợi nhờ bạn đang gặp được tam hội giúp sức cho bạn. Và với bạn tuổi dần, có được đầu óc thông minh và sáng tạo, bạn luôn là người đầu tiên tìm ra phương pháp giải quyết mọi công việc cho dù đó là một công việc khó khăn đi chăng nữa. Cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi dần trong ngày này cũng có được sự hài hòa do bạn vốn là người tài năng và luôn biết cách làm vừa lòng người khác và bạn tuổi dần luôn biết cách kiềm chế bản thân mình và không bao giờ to tiếng với ai dù bạn có đang bức xúc đến thế nào đi chăng nữa. Và xem tử vi ngày này với bạn tuổi dần là ngày không tốt để cho bạn thực hiện nhiều công việc quan trọng. Vì vậy, nếu có thể, bạn mệnh nên lùi lại những công việc quan trọng để có thể gặp được nhiều may mắn hơn trong tương lai. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, công việc tiến triển rất thuận lợi, tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có cách giải quyết cho mọi việc dù khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, quan hệ xã giao được thuận lợi, được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, biết làm vừa lòng mọi người, được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, không nên bắt đầu những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bà Tử Dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 20, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lam, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. từ vi tuổi Mão thứ sáu ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ, cho nên bạn tuổi Mão có thể phát tài một cách nhanh chóng dựa vào vận may của mình ngày hôm nay. Và có thể với mối đầu tư từ trước đó của bạn đang có những bước tiến triển tích cực đến mức chính bạn cũng không ngờ tới nữa. Với bạn tuổi mão á, phát tài dựa vào vận may là điều mà ai cũng mong muốn được hưởng. Thế nhưng bạn lại không thể phụ thuộc vào vận may của mình để cho mọi việc được thuận lợi. Hơn nữa, nếu quá phụ thuộc vào điều gì đó, bạn sẽ trở thành người thiếu năng lực xử lý vấn đề. Và bạn tuổi mão trong ngày này, nếu có việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên xuất hành vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để cho công việc của mình thêm phần được thuận lợi hơn. Hướng tốt đó là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có thể phát tài dựa vào vận may của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa không nên quá dựa dẫm vào bất cứ ai hoặc là điều gì. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ chủ động hơn trong mọi công việc để nắm bắt được các cơ hội. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, chú ý tới các mối quan hệ xung quanh mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nhận được niềm vui bất ngờ. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 34, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt. từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Thìn khi đưa ra quyết định bạn thường không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí là quản bị phản đối một cách quyết liệt nữa bạn tuổi thìn có thể nhận thấy người nhà hoặc là bạn bè không đứng cùng một chín tuyến với mình. Tuy nhiên, dù bản mệnh đã cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng chớ nên vội than thân trách phận. Hãy dành thời gian nhìn lại bản thân mình xem sao. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này còn cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia cũng chưa thực sự có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Để mối quan hệ không bị rạn nứt, hai người đều cần phải cực kỳ kiên nhẫn, không nên nóng nảy, cố tình hoặc là vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt nhau. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không được mọi người tin tưởng và ủng hộ. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ xảy ra tranh chấp với bạn bè hoặc là người thân, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cần phải trò chuyện và bao dung với nhau nhiều hơn. Về đánh giá của bản tử Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 22, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có mộc sinh cho họ vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bà tuổi tỵ và nửa kia đang rất hòa hợp bởi hai người luôn chia sẻ mọi suy nghĩ và dự định trong lòng với nhau. Bạn tuổi tỵ, bạn không sợ đối đầu với khó khăn bởi bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng thuận thì có thể cùng nhau giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống. Và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, cũng cần phải mở lòng mình hơn với những người khác giới. Bạn nhận thấy rằng muốn tìm được người như ý thì bản thân của bạn cũng cần phải chủ động hơn, không nên chỉ ngồi in một chỗ chờ đợi người khác đến với mình. Lại thêm, trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy con đường sự nghiệp của bạn đang rất rộng mở. Chỉ cần bạn tuổi tỵ tin tưởng hơn vào bản thân mình và ở trong thế sẵn sàng để nắm bắt cơ hội, cơ hội sẽ đến với người biết chuẩn bị và đó chính là thời điểm để cho bạn bứt phá. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp Đôi bên tin tưởng lẫn nhau, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, luôn cố gắng mở lòng mình với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc, có trách nhiệm với công việc, được mọi người tin tưởng. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, có cơ hội tiến xa hơn nữa trong tương lai. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, có suy nghĩ cởi mở hơn trong mọi chuyện. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 71, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ thứ sáu ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có ngũ hành tương phá. Cái điều này cảnh báo bạn tuổi ngọ không nên chi tiêu quá mức phóng tay ngày hôm nay. Dù bạn có đang khá giả đến đâu đi chăng nữa mà cứ tiêu tiền không kiểm soát thì chẳng có tài sản nào mà không cạn kiệt đi cả. Và trong ngày này, nếu như bạn làm trong những lĩnh vực kinh doanh, buôn bán thì cần tránh đưa ra quyết định về đầu tư quan trọng bởi các mối đầu tư trước mắt khó đem lại lợi ích lớn lao cho bạn. Bạn cần phải thật bình tĩnh để quan sát tình hình và chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà Tứ Ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy bản mệnh Tứ Ngọ và nửa kia đang rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù hai người đã kết hôn từ lâu hay là mới đến với nhau thì việc hâm nóng tình cảm là không bao giờ thiếu được. Vì vậy với bạn Tứ Ngọ, bạn là người coi trọng gia đình nữa rồi. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải chú ý trong chuyện chi tiêu dù có dư dạ đến đâu đi chăng nữa. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên chi tiêu quá hào phóng. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa không nên đưa ra những quyết định về đầu tư trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp đến với mình. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Với đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 34, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt, từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi máu mùi phù trợ. Về cơ bản, công việc của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay tiến triển rất thuận lợi, song có thể vì chưa đánh giá đúng tình hình, tình huống thực tế và năng lực của bản thân cho nên rất có thể với những kế hoạch mà bạn đã đưa ra chưa thực sự phù hợp và xa rời thực tế. Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà túi mùi, các mối quan hệ xã giao của bạn lại đang phát triển một cách tốt đẹp. Bạn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay và rất có thể đó là người chỉ ra con đường tương lai mà bạn thích hợp để đi. Bạn hãy tiếp tục tiếp thu kinh nghiệm của những người đi trước. Trên phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày này lại đang gặp ngày có màu khác với thổ, cho thấy với bạn tuổi mùi đang dành quá nhiều thời gian cho công việc xã hội, cho nên thường thiếu đi sự quan tâm, giúp đỡ nửa kia của mình. Bạn hãy nhớ rằng việc xây dựng mái ấm gia đình là nghĩa vụ của cả hai người, chứ không nên đùn đẩy cho bất cứ ai. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, công việc tiến triển khá thuận lợi. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, cần phải xác định rõ khả năng của mình. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, quan hệ xã hội được tốt đẹp, có được cơ hội gặp được quý nhân. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc không nên đẩy hết công việc cho nửa kia về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 51, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân thứ sáu ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho nên rất có thể sẽ vướng vào những vụ thị phi, tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Có thể giữa những mối quan hệ bạn đang xây dựng quá mức là phức tạp và đây là thời điểm thích hợp để cho bạn nhận ra người tốt kẻ xấu. Bạn tuổi thân, bạn vốn là người thẳng thắn và bộc trực, song khi đối diện với những khó khăn, bạn không nên quá nhanh nhảo thực hiện những hành động không đúng mực. Bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động để không khiến cho bản thân mình làm cho chuyện bé xé ra to. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn và nửa kia có thể đang xảy ra sự tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thường tình và bạn trở nên nổi nóng nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương. Vài tử vi tuổi giáp than thuộc mệnh thủy, vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi bính than thuộc mệnh hỏa, cần phải chú ý hơn trong việc hợp tác với mọi người. Tử vi tuổi mậu than thuộc mệnh thổ, thời điểm thích hợp để nhận ra ai là người tốt, kẻ xấu, tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, vợ chồng có sự bất đồng quan điểm với nhau, tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, không nên làm việc theo ý thích của mình. Và đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 66, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ.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 và với bạn tuổi dậu, bạn nên sống một cách khiêm tốn hơn bởi trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo, chẳng có ai có thể nắm bắt được mọi tri thức. Vì vậy, bạn vẫn còn có những thứ thiếu sót và chỉ có cách thông qua học hỏi bạn mới có thể tiến bộ hơn được. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi dậu, bạn đang có được một ngày vượng vận về đào hoa, cho nên bạn mệnh nhận được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý Tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu tốt với những bạn đã lập gia đình rồi. Bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách với họ, đừng có để cho điều này gây tác động xấu tới tình cảm vợ chồng. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có được khả năng ứng biến tốt khi đối diện với khó khăn, rắc rối. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa sẵn sàng gây gõ, nội nóng với mọi người. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ được nhiều người khác giới để ý, tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác, tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên khiêm tốn hơn và chịu học hỏi người khác. vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 38, số 41, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi xíu, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tốt thứ sáu ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi tốt cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất nhờ có nhị hợp nâng đỡ cho nên với bạn có thể sẽ tìm được mối đầu tư hợp tác có giá trị trong ngày hôm nay. Bạn tuổi tuất, bạn cần phải nhanh tay để nắm bắt lấy cơ hội bởi nếu như bạn bỏ lỡ, bạn sẽ phải nối tiếc trong tương lai và bạn biết mình là người đam mê kiếm tiền nữa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 Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tuất lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia có thể đang có bất đồng quan điểm với nhau trên một vài phương diện nào đó. Bạn tuổi tuất bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi ngồi thảo luận với nhau bởi trong lúc nóng nảy thì càng nói nhiều lại càng phản tác dụng mà thôi. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tìm được mối đầu tư có lợi, tài lộc được hanh thông, tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, nhanh chóng nắm bắt được cơ hội nên không nên chần chừ, do dự, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, không nên cố tình chia giấu sai sót hoặc là vấn đề khó giải quyết, tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, vợ chồng cần phải thống nhất quan điểm với nhau, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, chia sẻ những khó khăn với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 59, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc phượng cái điều này cho thấy đối với những bạn đã lập gia đình sẽ có được một ngày khá yên bình.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 Và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể nhận được tín hiệu tích cực từ những người khác giới và bạn cần phải chủ động mở lòng mình hơn để để nhận ra được những ưu điểm của mọi người chứ không nên chăm chăm vào khuyết điểm của người khác. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên làm việc theo cảm hứng, không có kế hoạch cụ thể bởi điều này chỉ khiến cho bạn không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, dễ mất lòng lãnh đạo, khiến cho sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, gia đình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, từ vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, đối với những bạn đang còn độc thân, được săn đón, hãy mở lòng hơn với mọi người. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, không nên chỉ chú ý tới khuyết điểm của người khác. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, không nhận được sự đánh giá tốt của cấp trên, tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên làm việc có kế hoạch hơn và lắng nghe cấp trên. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 74, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.